À, xin biết chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của em Thì à, rất vui được gặp lại quý vị trong cái video mới nhất ngày hôm nay Thì à, quý vị cũng thấy trước mặt chúng ta thì là cái con đường DH506 Thuộc xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương à, Từ tới chúng ta đi thẳng vào bên trong thì là vào các cái xã Phước Sang nha quý vị Hôm nay à, em có mặt ở đây để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái miếng đất ở rất đẹp nha ừ. thì à, khu vực này điện à, đầy đủ điện ba pha đèn đường xung quanh thì nhà dân ở cũng à, khá đông nha và đây là chúng ta ra cái đường DT741 phía trước mặt của chúng ta khoảng tầm 3-400 mét là cái con đường đang làm là con đường Trần Hưng Đạo nối liền qua thị trấn Phước Vĩnh nha và đi thẳng ra hơn một cây số thì là sẽ được DT 741 và đây là cái vị trí à, miếng đất mà em muốn à, giới thiệu cho quý vị và các bạn miếng đất của chúng ta có bề ngang là 10 m và chiều dài vào bên trong là 46 m có 100 m thổ cư nha các bạn đó miếng đất của chúng ta thì từ cái cọc mốc màu đỏ đỏ đây đi qua giáp cái bờ rào à, của cái nhà bên này Đó. thì à, cái miếng đất của chúng ta là vị trí à, ranh giới nó rất rõ ràng rồi nha và cái miếng đất của chúng ta nó rất là bằng cao hơn đường luôn Đó. Cái vị trí cái miếng đất thì à, cách cái đường DT741 khoảng hơn một cây số cũng như là trung tâm của huyện Phú Giáo cũng à, hơn một cây số nha quý vị. Nếu mà cái con đường DH khi mà cái con đường à, Trần Hưng Đạo mà nối liền á, cách đây khoảng 3 400 m mà làm xong á, thì chúng ta đi qua chỗ chợ chợ Phú Giáo cũng rất là gần luôn. Đó. Thì từ đây cái miếng đất chúng ta đi ra tới thành phố Hồ Chí Minh thì à, tầm khoảng uh, gần 70 cây nha hơn sáu mấy 60 sáu mấy cây thôi và các trung tâm thành phố mới thì khoảng tầm hơn 30 cây số nha Đó. Ừ, bây giờ à, em sẽ đi vào cái phần đuôi đất cái phần đuôi của chúng ta cũng cắm mốc đầy đủ luôn có bốn cái cọc móc màu đỏ đỏ đó đây cái đuôi đất của chúng ta 46 mét thì cái con đường DH506 này thì có cái uh, trừ cái uh, lộ giới hành lang bảo vệ đường bộ từ tim đường vào là 16 mét nha quý vị là 16 mét hàng rào nhà kế bên đã xây rồi miếng đất của chúng ta nó rất đẹp vuông vức và báo cho quý vị giá của cái miếng đất này chủ đất đưa ra là 2 tỷ 120 triệu nha quý vị 2 tỷ 120 triệu cho miếng đất 10 mét ngang chiều dài vào bên trong là 46 mét và có 100 mét thổ cư khu vực đông dân cư điện rồi đèn đường đầy đủ gần trung tâm ờ, huyện Phú Giáo luôn sổ sách của giấy tờ của miếng đất này thì à, đầy đủ nha quý vị rồi em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều à, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo xin cảm ơn